Uh, I thought you can't eat it, but you... Ê trời trời trời, lẫn cái giỏ That's the same. Careful.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 run onto the second game with no yeah. with no debriefing or nothing. Nobody's interested in the trophy. Yeah. Anyway, hello, my princess. Funny though, isn't it? look beautiful. He's interested. Have you drunk Dad, the I made the best time. He cannot make you anything. Uh, come on, like Susie. I'm surprised I went like sushi. I, I, I, okay. oh, um, I thought you can't eat it, but you eat it. I'm surprised, look. I'm gonna enjoy it, look. Good, yeah. Hmm? ones with the salmon are very nice. Mm. So next time we can go to the Japanese restaurant now. Yeah, I'll just get sushi. Mm. They're fresh one and they're better. Yeah. Do you like it? Uh, oi. Oi. <laughs> Be very careful. I mean, the plate is thermonuclear. Do not touch it. I mean, I'm not the kid. Well, if you want to go burn your hand, then you knock yourself out. I'm just warning. I'm just warning you. It's it's been in the microwave for two minutes. I know. The microwave's been on three times already. This play not all out in the microwave. Xin chào bà cô chú hay chị? Xin chào cô bà cô chú Hello cô chú anh chị ơi, hôm nay à, Kim sẽ à, làm bánh với Chi Chi Cái à, cái hộp bột này nè Cái bột bánh bông lan này người ta đã pha sẵn rồi Mình về mình chỉ cho trứng với dầu ăn với lại nước vào là mình làm mọi người Má chúng ta uống thì cần xin đi của ừ. Má Rồi mình sẽ cắt cái bột này vô đây ừ. ừ. Okay rồi giờ để trứng vô rồi con lấy cái trứng con đặt ra đi đây con nhìn mẹ nè con cầm cái này đặt vô đây đi đặt vô đây nha đặt vô đây rồi cắt ra như nè à, Mine Ê trời trời trời, lụm cái vỏ lên. Okay. Để mà lấy khăn nào. That was a big flash. Ừ, đúng rồi. I like. this Okay. Lấy khăn nào. Nào nó sạch đi. How did we put it on your hand? Rồi mày để khăn ra trên chút con làm nha. <laughs> Rồi để mày coi tiếp thì người ta kêu làm gì nữa nè. There's a little bị more mà. À dầu và nước bưng hai tay từ từ nhẹ nhẹ thôi ok ừ. rồi để qua đây rồi cái chén dầu này con chế cho luôn con chế cho hết đi rồi con mix 啊，那没事，嘞，不干了。 khô nè cô chú anh chị rồi con put in the mini. con bớt nhỏ dưới đây trước đi can I put onion back ừ. a little bit more a little bit more a dính tay không hả ừ. để mà lấy khăn ra chín chưa à, <laughs> để mình coi rồi xong rồi kìa xong rồi phun cá được rồi nó thơm ừ, quá nè chị nè chị đụng vô là phỏng luôn á nha đợi chút xíu nữa con nha ừ, ừ. đây là cô chú anh chị ơi đã nướng xong rồi bánh thì rất là thơm nhưng mà nó nứt nứt như vậy là bình thường phải không mọi người hay là nó nó bị sao không biết nhưng mà thôi kệ lần đầu mà nướng được như vậy là cũng ngon rồi hả cô chú anh chị cái màu cũng đẹp nè kim nướng 40 phút á ở trong cái ờ, hướng dẫn người ta kêu là nướng 40 phút cô chú ơi nó xốp nè xốp mà thơm quá ừ nhà con lấy muỗng đi lấy muỗng con múc ăn có có nho như này nữa nè không thể tin được lần đầu tiên làm cái bánh mà ngon như vậy có ngon không? Ừ. Ăn thử miếng này Ngọt không? Ừm ừ. Ngon ừ. Ăn cái sốt này là con ăn sốt này không? làm ao nữa ăn ha hai mốt làm bánh cho sinh nhật ba đi ta đi birthday á ừ. này giống như bột người ta pha sẵn á cô chú người ta để bột nổi rồi người ta để đường gì vô hết rồi mình về mình chỉ có um, để trứng với lại um, dầu ăn và nước vô mình trộn lên là mình làm nước responsibility. Rücken Tối nay nhà Kim ăn ờ, hamburger nè cô chú anh chị. Ba chị đang nướng hamburger. Just a bit tomorrow. shit. Um, can you just put some of that, that cheese on there then? be very careful, look, otherwise it'll rip and tear. Okay, okay, Right, okay. Right, you no wait, just just watch me. You hold it very gently and then put it on the top, okay? You just hold it gently. That's it, and put it on the top. That's a good girl. Well done. Excellent. That's the same. Careful. just a minute, just a minute. Put the bun on. Rồi cô mở cô ra ra cho ba để thịt lên. Yeah, chi, there's yours, babe. You want cheese, do you, babe? Okay, do you want tomato ketchup as well, chicken? It's alright. It doesn't matter, babe. It's going to go in your mouth anyway, isn't it? Right, do you want, do you want some tomato sauce? Yeah. Yeah, okay. There we go, babe. A little bit tomato sauce for you, oh, okay? All right, you put it on the top then. Be careful. Wow, look at that! Right, I'm going bring the plates over. With two hands. Hold it with two hands. That's a good girl. That's it. Put it on there, okay? Put it on the plate. That's a good girl, okay? All right, there we go. Bữa tối đã sẵn sàng rồi nè, xin mời cô chú anh chị nha.